quý và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay à, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý và các bạn lắp đặt máy à, cắt cỏ đeo lưng à, máy xà cỏ sới đất đa năng cần mềm thì giới thiệu qua máy một chút đây là máy cắt cỏ đeo lưng Honda GX35 sử dụng động cơ Honda GX35 đây là động cơ đấy máy thì có công suất 1,6 HP chạy động cơ xăng riêng nhớt riêng động cơ 4 thì đây là cái ờ, giật nổ khởi động giật nổ đây là nắp bình xăng của máy còn ờ, bên đây là bên đây là bình nhớt của máy máy thì có dung tích nhất là 0,1 ờ, lít đây lọc gió và bộ chế chế bộ chế hòa khí hay còn gọi là bình xăng con ở đây đấy thì máy đây Honda <coughs> đây là cái bắt côn của nó này ở đây có một cái chốt các bạn có thể kéo lên kéo xuống ở đây đấy còn đây là cái phần ờ, khung máy dùng để ờ, đeo vào lưng ở đây thì có hai cái quai ờ, bằng vải rất là mềm đây còn ở đây thì có một tấm ốp lưng đây nó được làm bằng nhựa non đấy rất là êm ở đây ở phía dưới này ở phía dưới đế đây ở phía dưới đế thì có các lò xo giảm sóc đấy giúp máy trong quá trình sử dụng thì máy ờ, sẽ ờ, không không ờ, không không tạo ra cái độ văng lớn giúp cho người sử dụng êm hơn đỡ đau vai Đấy, máy thì đầu máy thì có thể di chuyển được ở phía trên cái khung của nó như thế này đây phía dưới nó được kết nối với một cái ốc đây đấy thì đi kèm với máy thì có đây là cái dây mềm của máy này đây là cái dây mềm vỏ ngoài thì à, nó bằng cao su đây còn à, cái ruột à, cái dây ti bên trong của nó thì nó sẽ có cái dây ti như thế này đấy cái dây ti đã được bôi mỡ đấy cái dây ti ruột tròn đấy nó được uh, nắp hai đầu như thế này rất là êm rất là mềm đây bằng cao su đây là cái cần của máy đấy thì uh, đây cần thì đi kèm mới có một cái đầu bò cắt cỏ đấy máy thì ờ, có ờ, ba chức năng thứ nhất là cắt cỏ thứ hai là sới đất thứ ba là làm cỏ thì ở đây là cái cần được lắp sẵn là cái đầu cắt cỏ như thế này đây đầu cắt cỏ của máy ống cần 28 phân 28 cm ở đây là chỗ tay cầm của máy thì uh, tay cầm thì uh, đây là có được làm bằng uh, cao su này rất là êm rất là êm tay đây là cái uh, nút tắt mở của máy còn đây là ga cái ga của máy ga của máy thì uh, không phải giữ quý vị các bạn chỉ cần nhích ga lên và mình thả tay ra thôi mình chỉ cầu công việc là cầm máy cần của nó thôi đấy có thể đẩy ga lên và không không cần giữ lúc nào mình tắt ờ, tắt máy thì chúng ta giảm ga lại và ấn công tắc ờ, tắt máy đấy đi thì đi kèm theo máy còn có quyển sách ờ, hướng dẫn sử dụng cũng ghi, ghi thông số của máy này uh, bằng tiếng Anh còn đây là uh, cái lưỡi cái lưỡi cắt cỏ vuông kèm theo máy uh, tấm chắn bảo vệ để đất đã khỏi bay vào người cái này là cái tay cầm tay cầm của nó thì sẽ được lắp vào ở chỗ này đấy các bạn có thể cầm như thế này và sử dụng đấy còn à, đây là cái túi ờ, phụ kiện của máy thì gồm có cái nhựa này là thì để lắp vào đây ờ, lắp vào cái ờ, cái này đấy ở đây các ốc vít này tuốc nơ vít để mở buri cái này thì để lắp vào cái bộ phận này đấy lục lăng này lục lăng nhỏ và to Ờ, một cái cà lê 10 cà lê 8 với 10 một đầu 8 một đầu 10 đấy và một ờ, đây là cũng một cái uh, cái cái cờ lê ống nữa đấy và các ốc ốc đai đấy thì uh, uh, kèm theo máy thì uh, quý vị các bạn khi mua hàng ở điện máy Cường Linh thì có thể uh, có lựa chọn là mua một bộ sới đất này hoặc là bộ sạc cỏ như thế này kèm theo máy còn à, quý và các bạn có nhu cầu à, sử dụng cả hai thì à, chúng ta chỉ cần mua một cái củ như thế này một bộ như thế này thôi và chúng ta sẽ mua thêm một cái bánh nữa mua thêm một cái cặp bánh như thế này nữa Đấy, thì cái cặp bánh này thì tháo lắp rất là đơn giản quý vị các bạn chỉ cần rút cái chốt này ra và tháo bánh của nó ra thôi đấy rất là dễ ờ, ở cái phần đây là cái bộ sới đất của nó đây, đây là bộ sới đất còn đây là bộ sạc cổ máy <coughs> thì ờ, tháo lắp đóng rất là dễ thôi nó cũng tương tự như cái bộ ờ, sạc cỏ thôi đấy thì ờ, đấy là tổng thể của máy thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn lắp máy thì ờ, trước hết thì ờ, chúng ta sẽ lắp ờ, dây mềm vào cái cần của máy thì quý các bạn để ý ở đây có một con ốc như thế này đây chúng ta sẽ tháo con ốc này ra ở đây có đây quý các bạn để ý đây hai đầu cái dây mềm này một đầu thì nó sẽ có một cái lỗ như thế này và một đầu thì nó sẽ có đây có cái rắc cắm và có một ờ, cái gioăng cao su ở đây đấy thì với cái đầu có gioăng cao su này chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào cái cần của nó cái cần của máy là chúng ta cắm trực tiếp vào cần của máy đấy chúng ta để ý ờ, xem cái ốc này xem cái lỗ này chúng ta thấy có khoảng hở để ờ, vặn cái ốc này vào được thì chúng ta vặn vào là sẽ là kết nối phần xong phần phần dây vào cái cần của máy đấy chúng ta dùng vặn vào dùng lục lăng vặn chặt vào đấy đây ờ, nếu mà trường hợp mà cái ti này nó đang đang lôi ra bên ngoài này thì là do cái ruột ở trong này chúng ta lắp chưa khớp với cái cần của máy thì chúng ta phải lắp lại Đó, chúng ta tháo ốc ra đấy chúng ta đẩy cái ti này vào đấy cái ti này nó sẽ uh, đi vào trùng với cái uh, lỗ ở trong này của máy đây cái lỗ ở trong này chúng ta sẽ dắt ti vào này đấy chúng ta đẩy vào rồi sau đó chúng ta vặn ốc lại đầu này ờ, thì chúng ta sẽ cắm vào đây Và các bạn cũng để ý ở đầu này cũng có một cái lỗ này thì chúng ta sẽ để ý cho cái đầu ti này nó sẽ lọt vào cái lỗ này <coughs> đấy ở trên này có một cái chốt thì chúng ta sẽ rút cái chốt lên đẩy vào khi nào quý các bạn ờ, nó vào chốt luôn nó sẽ chắc luôn đấy còn nếu quý các bạn muốn tháo ra thì chúng ta chỉ cần ờ, rút chốt lên thôi đấy và kéo ra đấy lắp vào tháo ra rất là dễ đấy đấy rồi ờ, tiếp theo sẽ là cái phần ờ, nối ờ, dây điện phần điện và phần ga của máy thì đây là cái phần dây điện này dây điện thì có hai dây một dây mát một dây nóng dây âm dây dương đây thì chúng ta nối rất là dễ thôi ở ở máy thì cũng có hai đầu này thì chúng ta chỉ cần nối dây đỏ với dây đỏ đây dây nóng với dây nóng và dây mát với dây mát thôi đấy rất là dễ còn đây là cái phần dây ga của máy thì ờ, đây đây là cái phần ờ, gió này thì chúng ta sẽ tháo phần nắp gió này ra đây là phần nắp gió đây là cái ờ, bộ phận lọc lọc lọc rác lọc rác lọc bụi này chắn bụi này chúng ta sẽ tháo cả cái con ốc này ra chúng ta dùng à, cái à, cờ lê kèm theo máy này này chúng ta vặn ra đấy sau đấy à, chúng ta sẽ vặn con ốc này vào ok nó đấy chúng, chúng ta sẽ chỉnh vào chúng ta sẽ thử bóc ra à, sau đó chúng ta sẽ chặn vặt ờ, vặt chặt con ốc ờ, này vào để cố định cái dây ga của nó đấy thì ờ, đã xong phần kết nối dây điện với dây ga của máy còn đây nếu quý vị các đấy, quý vị các bạn nếu mà chỉ sử dụng tính năng cắt cỏ thì chúng ta để ờ, nguyên cái đầu bò như thế này luôn đây ờ, chúng ta sẽ nối ờ, cái tấm bảo vệ như thế này đây cái tấm này sẽ hướng ra phía trước như thế này à, khoảng cách từ cái tấm chắn này đến cái đầu này khoảng 20 phân đấy thì chúng ta đặt sẽ đặt ở đây đấy sau đấy chúng ta sẽ dùng lục lăng để vặn à, chặt vào đấy còn ở cái tay cầm của máy thì chúng ta sẽ dùng à, đây đây là cái nhựa để nối phần tay cầm của máy thì chúng ta sẽ dùng căn khoảng cách phù hợp với cái tay cầm của mình đây chúng ta sẽ cho cái nhựa này vào đấy chúng ta lắp à, vào đây và chúng ta chỉ cần lắp vào cái này vào thôi chúng ta lúc chúng ta lắp đặt thì chúng ta cần lắp bốn con bốn con bốn con ốc bốn bên này đấy còn tay thì chúng ta lắp ở khoảng cách phù hợp để ờ, thoải mái với người sử dụng đấy là sẽ là lắp xong ờ, cái phần ờ, máy cơ bản đây là phần xong phần để cắt cỏ còn sau đây nếu ờ, nếu các bạn ờ, muốn ờ, sới đất muốn sạc cỏ hay sới đất thì chúng ta sẽ tháo cái đầu gò cắt cỏ này ra thì ở đầu gò cắt cỏ thì chúng ta để sẽ có mấy con ốc này thì chúng ta sẽ vặn nó ra dùng lục lăng vặn à, cái đầu này ra còn uh, hai con ông này nữa đấy sau đấy chúng ta tháo cái ờ, đầu bò ra quý các bạn để ý thì ờ, cái đầu bò của nó sẽ có chín cái khía cái ti của nó sẽ có chín cái khía như thế này đấy còn cái đầu bò của nó cũng sẽ có chín khía ở đây đấy sau đấy ờ, nếu chúng ta có đây ờ, sau đấy chúng ta sẽ lắp cái củ sạc này vào cho máy đây đây là cái củ sạc của máy thì ờ, chúng ta cũng ờ, sẽ tháo con ốc này ra tháo ờ, lỏng bởi con ốc ờ, một bên như thế này đấy, sau đấy chúng ta sẽ tiến hành lắp vào lúc lắp vào thì quý ba bạn để ý cái lỗ ở trên à, này sẽ trùng với à, cái lỗ ở trên à, cái cần của nó đây thì quý vị các bạn để ý thấy cái lỗ của nó trùng thì chúng ta chỉ cần lắp ốc vào thôi sau đấy ờ, vặn chặt ờ, hết tất cả các ốc lại với nhau đấy sau đấy nếu mà quý bạn ờ, muốn sử dụng bộ sới đất hoặc bộ sạc cỏ thì chúng ta lắp vào lúc ờ, lắp bộ sới đất hoặc bộ sạc cọ thì chúng ta để ý cái phần ờ, tiếp xúc có cái phần đường mài sắc hơn như thế này nó sẽ hướng ra phía trước đấy để lúc lúc ờ, sử dụng thì nó sẽ cái phần sắc này nó sẽ chém xuống đất đấy thì chúng ta sẽ lắp cái này chúng ta sẽ lắp ở bên này sau đấy chúng ta sẽ lắp chốt vào đấy vậy là à, vậy là chúng tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn lắp xong cái uh, máy sới đất sạc cỏ đa năng đeo lưng thì uh, quý vị và các bạn uh, có nhu cầu mua máy máy uh, sới đất máy cắt cỏ đeo lưng đa năng Honda GX35 thì uh, vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh uh, địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại 0922 252 666 để được ờ, tư vấn và báo giá tốt nhất cảm ơn ờ, quý vị các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của đến máy cường linh để xem các video mới nhất của chúng tôi xin ờ, cảm ơn quý vị và các bạn